nhớ đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau vòng tay anh ôm em thật lâu ta đã trao nhau không xa rời mà giờ đánh sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài làm thao thức anh nhớ về